Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Tổng tay giữ đè, tay cầm búa Ông Thủ tướng tay chống đè, tay đỡ búa Nền kinh tế của Việt Nam đang như một đoàn tàu lao dốc Trong đó ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính là người lái tàu Vấn đề là làm sao để hãm đà lao dốc của con tàu khổng lồ này Đây là điều không hề đơn giản chút nào Sự mục nát tồn tại ở khắp nơi không biết đâu mà tháo gỡ cho xòe Trong năm 2022 Tình trạng y ạch của bộ máy nhà nước đã được nhiều người từ bên trong thông báo cho Thời báo chấm biết. Tuy nhiên vẫn không thấy tờ báo nhà nước nào mạnh mẽ chỉ ra tử huyệt này. Nguyên nhân được cho là thói quen hay ém những cái xấu của Đảng Cộng sản mà ra. Khi bệnh mới phát, thay vì nhìn nhận đúng bệnh, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam lại không cho báo chí chỉ ra vấn đề, vì sợ sẽ làm xấu bộ mặt của nhà nước, làm xấu bộ mặt của Đảng. Đến hết quý 1 năm 2023, tình trạng này mới được đề cập trên báo chí nhà nước thì đã là quá muộn rồi. Bệnh đã trở nặng thì ông Phạm Minh Chính mới ra chính sách để khắc phục. Ông Tổng Bí Thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong tay có nhiều đổ trời. Vào năm 2022, vụ án Việt Á bùng phát, vụ án này được xem là vụ án lớn nhất sau vụ án Việt Á là vụ chuyến bay giải cứu. Đầu năm 2022, vụ Việt Á gây ra cảnh náo loạn bắt bớ từ trung ương cho đến địa phương. Chỉ cần một vụ Việt Á thôi cũng làm cho ngành y tế tê liệt. Quan chức không dám làm việc vì sợ sai dẫn đến cảnh bệnh viện thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế. Từ ngành y căn hệ bệnh ù lì lây sang các ngành khác trong cả nước. Suốt năm 2022, không khí trong các cơ quan nhà nước đã rất nặng nề. Ai ai cũng lo sợ bị bắt, lo sợ làm sai, khi làm thì ngó trước, ngó sau. Đến năm 2022, vụ chuyến bay giải cứu khiến tình trạng hoảng sợ lại càng tăng lên. Gần như không khí nặng nề trong cơ quan nhà nước không có thuốc giải. Càng về sau, tình trạng lo sợ càng tăng lên và đến hết quý 1 năm 2023 thì không thể che đậy được nữa. Tất nhiên, ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng của Việt Nam cũng nhận ra điều này và đang có biện pháp cứng với những quan chức ủ lì, sợ sai hoặc làm đối phó dù ông Thủ tướng có rắn với tình trạng này thì theo đánh giá của người trong cuộc vẫn rất khó để cải thiện tình hình. Thêm nữa mới đây, cơ quan tố tụng đã đề nghị đến 18 án ở khung hình phạt cao nhất là tử hình. Trên tổng số 54 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu. Án nặng như thế thì ai còn dám liều mạng ra mà làm việc. Thà không làm còn chịu nhẹ tội, còn làm mà sai thì gánh tội cho ông sếp của mình. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đang ở thế chỉ lo mà chống đỡ. Ông Nguyễn Phú Trọng đang đứng đầu của Đảng, đang là người có khả năng xem xét năng lực của ông Thủ tướng trước Đảng. Ông Trọng cho đánh mạnh vào Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu, mạnh đến mức có khả năng có án tử rất nhiều cho mọi người, thì rõ ràng ông đã đặt ra một cái đe trước mặt ông Thủ tướng. Ngoài ra trong tay ông Tổng còn giữ một cây búa, đó là quyền quyết định kỷ luật một ai đó thuộc về mặt đảng. Đánh án làm tê liệt bộ máy nhà nước rồi dùng kỷ luật đảng để kỷ luật ông Thủ tướng vì không hoàn thành trách nhiệm mà Đảng giao phó. Như vậy, ông Trọng vẫn đang làm chủ cuộc chơi trước ông Phạm Minh Chính. Việc của ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính chỉ là giơ tay để mà đỡ. Tay chống đè, tay đỡ búa, cố gắng để sự nghiệp chính trị của ông không phải đứt gánh giữa đường như ông cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Có đột chơi trong tay, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ ngày một gia tăng áp lực đến ông Phạm Minh Chính. Vụ chuyến bay giải cứu chỉ mới là kết thúc giai đoạn 1, còn giai đoạn 2 nữa mới kết thúc giai đoạn 1 mà bộ máy nhà nước thì đã tê liệt thì không biết đến giai đoạn 2 nó sẽ ra sao đây. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính làm rất mạnh tay nhưng khó trị được bệnh ù lì của bộ máy nhà nước. Mà không chỉ vụ chuyến bay giải cứu hiện nay còn có vụ đăng kiểm nữa. Vụ này được Bộ Công an thông báo là vụ Việt Á thứ hai. Ngoài vụ đăng kiểm còn có vụ IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn dính đến nhiều chính quyền cấp tỉnh đặc biệt là vụ IC tại Quảng Ninh xảy ra vào thời kỳ ông Phạm Minh Chính là bí thư tỉnh ủy ở đây. Với những thứ đổi chơi khủng như thế, ông Nguyễn Phú Trọng nắm trong tay thế chủ động, đánh thật mạnh vào bộ máy nhà nước sẽ tê liệt hơn nữa. Vậy thì ông Thủ tướng gỡ làm sao cho được? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Ông Tổng tay giữ đè, tay cầm búa. Ông Thủ tướng tay chống đe, tay thì phải đỡ búa. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Tổng ra tay đồ sát ông Thủ tướng vã mồ hôi chuyến này Có thể nói cho đến nay vụ án chuyến bay giải cứu vượt qua vụ Việt Á về mức độ quy mô và mức độ nghiêm trọng của nó Mới đây báo chí Việt Nam đồng loạt đưa tin chấn động Trong số 54 bị can của vụ án có đến 18 người bị truy tố tội nhận hối lộ theo khoản 4 điều 354 Bộ Luật Hình sự với khung hình phạt từ 20 năm tù đến khung trung thân hoặc tới tử hình, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 54 bị can này để chuẩn bị đưa ra xét xử. 18 người bị truy tố với mức án nặng trên tổng số 54, chiếm đến 33% số bị can. Những người khác bị cáo buộc phạm tội trong các tội như đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Tổng ra tay đổ sát có 21 quan chức đã nhận hối lộ với tổng số tiền đến gần 180 tỷ đồng trong vụ án này bao gồm ông Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam nhận hối lộ 37 lần với tổng số 21,5 tỷ đồng. Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý Phó Thủ tướng nhận hối lộ 5 lần với tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng. Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao nhận hối lộ 32 lần với tổng số tiền 25 tỷ đồng. Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhận hối lộ 253 lần với tổng số hơn 42,6 tỷ đồng. Trừ Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân nhận hối lộ 7 lần với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhận hối lộ 9 lần với tổng số 5 tỷ đồng. Với số lượng người bị đề nghị ở khung hình phạt lên đến án tử hình nhiều như vậy, có thể nói lần này ông Nguyễn Phú Trọng ra tay rất nặng. Với tình hình toàn đảng tham nhũng tầng tầng lớp lớp có thể khẳng định rằng ông Nguyễn Phú Trọng không thể diệt hết được tham nhũng mà ông chỉ có cách là ra tay thật nặng để răn đe những thành phần chưa bị lộ. Ở các nước văn minh không thể có hiện tượng tham ô trục lợi thành hệ thống đến như vậy được. Về quy mô quá lớn và chân rết bám khắp nơi trên thế giới, Đại sứ quán Việt Nam ở nhiều nước tham gia vào trò trục lợi trên sự bế tắc và đau khổ của kiểu bào khắp nơi không thể chấm dứt tình trạng sợ không dám làm khi ông Tổng ra tay đổ sát đến 18 người. Với mức án đề xuất cao như vậy thì có thể nói nó sẽ tạo lên hiệu ứng vô cùng tiêu cực cho bộ máy nhà nước cũng như bộ máy của Đảng Cộng sản. Vấn đề này, tờ Thời báo .d đã nói ở những bản tin trước, phản ứng phụ là liều thuốc mạnh này là chứng tê liệt đang diễn ra tại các cơ quan cấp tỉnh, không những tại các tỉnh thành trong cả nước mà ngay trong chính phủ, triệu chứng này cũng đang lan rộng. Nguồn tin riêng của Thời báo d đã cung cấp như vậy. Ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn xăm soi về việc nghẽn nguồn vốn đầu tư công. Đã có lãnh đạo cấp bộ và Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu kiểm điểm về tình trạng làm nghẽn vốn đầu tư công. Đấy chính là hướng đánh mà theo đánh giá của một số nhà quan sát cho biết là rất hiểm. Bởi từ nửa nhiệm kỳ vừa qua, ông Phạm Minh Chính đã thể hiện rằng ông là người rất yếu trong vấn đề khai thông vốn đầu tư công. Với lần ra tay đổ sát đối vụ chuyến bay giải cứu, ông Nguyễn Phú Trọng đã đè áp lực lên vai quan chức các cấp. Hiện nay quan chức không dám làm gì vì sợ sai, sợ bị bắt bớ. Như vậy, thời gian tới tình trạng đóng băng bộ máy hành chính sẽ càng trầm trọng hơn. Những bức án được đề xuất, thậm chí là án tử hình, đã được đem đến cho giới quan chức một sự đe dọa mà họ không cách nào xem nhẹ cho được ông Thủ tướng của Việt Nam Phạm Minh Chính đang gặp bài toán quá khó. Khi bộ máy chính quyền mà ủ lì thì không biết gói 120.000 tỷ đồng triển khai làm sao thông suốt được. Rất khó để thúc cấp dưới phải làm việc, trong khi nếu có sai phạm thì bên trên để đổ lỗi xuống cho cấp dưới. Ai dám làm liều đây? Những người bị đề nghị mức án kịch khung được xác định không phải là chủng quấy. Vậy thì lính triển khai dự án cực kỳ rủi ro, có thể nói tình hình